Vâng, xin chào các bạn, tôi là Đặng Phương, chuyên gia về chăm sóc sức khỏe chủ động. Thuộc hội Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Hôm nay thì tôi chia sẻ cho các bạn chủ yếu là chị em phụ nữ. Chị em phụ nữ mà bị rụng tóc, nói, hói đầu thì cực kỳ xấu. Và ngày hôm nay chị em sẽ được tôi chia sẻ cho một cái gốc mà chị em sẽ gỡ được rất nhiều tiền bạc rất nhiều tiền bạc tại sao mà khi bị rụng tóc đấy tóc cứ rơi rụng rụng rụng dần sau đó chị em tốn rất nhiều tiền rất nhiều tiền đi đi đào thải độc à, xin lỗi là đi um, bôi rồi đi cấy mãi không hết tóc cứ rụng dần rơi rụng dần một ngày nào đó hói hết đỉnh đầu đi các bạn cứ tưởng tượng này hói đầu thì còn gì sắc đẹp không ạ không bây giờ tôi đưa ra cho các bạn biết được nếu đúng cái nguyên lý cơ thể mà các bạn đang bị như này thì đây là cái gốc và các bạn chỉ cần xử lý cái gốc này lập tức tóc lại mọc tua tủa điều đầu tiên điều đầu tiên nếu các bạn đang bị rụng tóc thì các bạn quay lại soi gương cho tôi xem da mình có xấu không cơ thể mình có hơi thở mùi hôi không kèm theo phân các bạn đi có xấu không nếu tất cả cái đó đều có vấn đề ra xấu phân đi không chuẩn nghĩa là không đẹp đẹp là nào các bạn biết không phân đi nó phải khuôn mướt còn không phải sử dụng giấy vệ sinh hay là nước các bạn nhìn thấy con vật nó đi phân gọn lỏng hormone nó sạch cực sau khi sau khi đi đại tiện mà nếu các bạn có phân như vậy thì đây không phải là trường hợp này còn nếu các bạn da xấu này hơi thở hôi này kèm theo đường ruột đó đường ruột có vấn đề đó phân đi xấu hơi thở hôi là da nám da xấu và lúc này tóc các bạn trên đỉnh đầu rụng thì đây chính là cái gốc đó là gì ạ các bạn đã bị nhiễm nhiễm nấm candida các bạn nhá nhiễm nấm candida do vậy các bạn sẽ bị rụng tóc là đương nhiên và các bạn kể cả đi cấy vào đó nó lại rụng tiếp và những cái mảng tóc trên trên đầu các bạn dần dần sẽ gì ạ chọc lốc này và các bạn hình dung xong hình dung xem một người phụ nữ mà tóc trên đỉnh đầu không có lơ thơ lơ thơ thì các bạn sẽ thấy mình xấu mức độ nào chắc tôi không dám nhắc nhưng các bạn thử soi gương tưởng tượng ra cái đầu chọc lốc trên đầu thì đây là cái gốc mà các bạn phải phải biết ngay nấm candida là một loại nấm phát triển cực mạnh nha. và những phụ nữ mà nhiễm nấm thì viêm nhiễm phụ khoa chữa mãi không khỏi đặt thuốc mãi không khỏi đường ruột phân không đẹp nó miệng hôi có người đôi khi có người da xấu nhưng cái điều mà xảy ra rất rõ nhất đó đấy là những cái điều mà mọi người hay nhận ra nếu có những hiện tượng một trong những hiện tượng trên thì các bạn đã nhiễm nấm tuy nhiên nó mới chỉ là nghi ngờ còn đây sẽ là cách thử nấm tốt nhất các bạn lấy cho tôi một cái cốc nước đầy sáng ra các bạn chưa đánh răng xúc miệng và cố gắng là chưa nói gì các bạn vuốt một ngụm nước bọt thật to nha các bạn múc nước bọt thật to và các bạn nhổ nhẹ lên trên mặt nước càng to càng tốt các bạn ạ nếu như nước bọt các bạn tan ra các bạn nước bọt các bạn tan ra thì ok cơ thể các bạn đã không có nấm chúc mừng các bạn nhưng nếu nước bọt của các bạn đóng váng trên mặt thì các bạn đã bị nhiễm nấm rồi nhưng ở mức độ là cơ thể còn khống chế được bởi vì nấm ấy là nó có ở mọi nơi mọi chốn trên thức ăn trên trên hầu như trên bề mặt trái đất chỗ nào cũng có tuy nhiên ở trong cơ thể người trong cơ thể chúng ta thì nấm đang bị quản thúc bởi dịch mật các bạn nhé bởi dịch mật khi dịch mật thiếu thì nấm phát triển vô độ và lúc này chúng ta quan sát trên trên cốc nước mà chúng ta nhổ nước bọt vào buổi sáng sớm chúng ta quan sát mà thấy nó đóng váng và rồi nó chìm xuống có thể những cái tia xuống cái tia phóng xuống hoặc nó chìm cả mảng xuống thì đây là cơ thể cực kỳ nhiều nấm và nếu mà nhiều nấm như vậy thì các bạn sẽ bị rất rất rất rất nhiều bệnh rụng tóc đỉnh đầu miệng hôi lưỡi nó không hồng hào có thể trắng bợt nhiều tưa đó phân xấu ngứa nấm ở trong vùng vệ trong vùng kín chữa mãi đặt thuốc mãi không khỏi nó đấy nấm candida đó nó phát triển quá mức rồi thế bây giờ mới hỏi tại sao nấm candida phát triển quá mức đây mới là cái vấn đề quan trọng nhất quan trọng nhất trong cái việc giải quyết nấm có rất nhiều cách để giải quyết nấm nếu các bạn muốn biết cách giải quyết nấm này như thế nào thì các bạn chỉ cần tham gia Facebook Hội Sống Khỏe Như Tuổi Trẻ ở đó tôi phổ cập các kiến thức về giải quyết nấm này nhưng cái gốc tại sao nấm phát triển đây mới là cái quan trọng nhất như tôi vừa nói là nấm có ở mọi nơi ở mọi lứa tuổi ở mọi người nhưng nó không phát triển được bởi dịch mật luôn luôn quản thúc nó chỉ khi nào dịch mật thiếu cái lượng dịch mật thiếu thì nấm mới có điều kiện để phát triển và nấm phát triển tốt nhất chính là ở trong đường ruột mà đường ruột chúng ta thì sao ạ nấm phát triển tốt thì nó sẽ gì đi vào máu và nó phát triển bất cứ chỗ nào nên chúng ta sẽ xử lý nó bằng cách đưa dịch mật xuống đụng thế vì sao dịch mật lại không đủ các bạn thấy đó người rụng tóc hầu hết là gì người trung tuổi người nhiều tuổi thế nghĩa là người trung tuổi người nhiều tuổi mới bị thiếu dịch mật gan sinh ra trong cơ thể chúng ta là là có rất nhiều nhiệm vụ trong đó có mấy nhiệm vụ lọc máu đào thải độc tố sản xuất dịch mật để đưa dịch mật xuống đường ruột cùng với dịch tụy cùng với dịch dạ dày để phân hóa và hấp thu thức ăn chuyển hóa thức ăn hấp thu thức ăn tạo ra những dinh dưỡng được vào cơ thể thì cơ thể chúng ta mới tồn tại do vậy khi chúng ta thiếu dịch vật thì nhiều bệnh hình thành vì sao tôi mới nói là rụng tóc thì liên quan đến phân xấu là bởi vì thiếu dịch mật thì phân sẽ xấu thì lúc này mới có thêm gì nấm candida phát triển và lúc này thì chúng ta xử lý được cái lượng dịch mật cung cấp xuống đủ cho đường ruột thì nấm candida cũng được quản thúc và nó không phát triển bừa bãi và mạnh mẽ nữa do vậy lúc này chúng ta chỉ cần trên đầu chúng ta chỉ cần bôi gì một chút dầu mè nấu lá dâu thì tóc lại mọc tua tủa nhưng trước khi bôi dầu mè nấu lá dâu các bạn hãy thanh lọc thanh lọc thân tâm bởi vì có đào thải được độc tố ở gan thì mới đưa được dịch mật xuống đủ gan mới sản xuất đủ dịch mật đưa xuống đường ruột mới khống chế được nấm thì các bạn chỉ cần bôi một chút dầu mè nấu lá dầu là tóc mọc lại tu tủa thế nhưng đào thải độc tố gan xong độc tố lại hình thành nếu các bạn không thanh lọc tâm bởi vì cái tâm cáu giận buồn giàu lo âu bực dọc nó gây ra gì xáo trộn trong các xoang gan thì lúc này nó mới làm tắc nghẽn các cái xoang gan đó và tắc nghẽn dịch mật lúc này dịch mật mới cung cấp không đủ xuống đường ruột nghĩa là khi vào trong trang facebook của tôi hội sống khỏe như thời trẻ các bạn có đầy đủ kiến thức tại sao phải thanh lọc thân tâm thì giải quyết được rất nhiều bệnh từ một cái việc đơn giản nấm cho đến rụng tóc trên đầu đó nếu các bạn muốn thực sự không mất tiền không mất tiền oan uổng bừa bãi ở đâu đó các bạn hãy tham gia hội sống khỏe như thời trẻ các bạn sẽ có được những kiến thức sâu thẳm giải quyết rất nhiều rất rất nhiều căn bệnh nan y và không những thế các bạn mới biết tại sao tuổi thọ của chúng ta có thể kéo dài đến cả trăm tuổi với một cơ thể khỏe mạnh nó đều nằm ở cái gốc độc tố axit trong cơ thể hẹn gặp các bạn trong hội sống khỏe như thời trẻ trên facebook của tôi để các bạn sẽ có nhiều kiến thức hơn nữa xin cảm ơn mong các bạn hãy chia sẻ kiến thức và những cái bài mà các bạn đã xem ở tôi cho những người thân của các bạn cho cộng đồng của các bạn để họ cùng biết đến họ cùng biết tiết kiệm chi tiêu không phải hoang phí đồng tiền vào những việc mà các bạn ấy đang làm một cách vô bổ nữa xin cảm ơn